Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tôi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y and K, y and K Adventure. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Y and K Adventure. Hôm nay có một sản phẩm mình muốn đập hộp cho mọi người xem, đó là cái tủ lạnh 12V sai ở trên xe đây là cái tủ lạnh này và bên cạnh đó mình có cái cover cho cái tủ lạnh để à, giữ nhiệt cho cái tủ lạnh không bị à, nóng khi mà trời nóng á thì à, nó sẽ lạnh tốt hơn và có một cái bộ là mounting bracket để secure cái tủ lạnh lại khi trên xe đi á lúc mình quay thì nó sẽ không bị slide thì không tốt cho cái tủ lạnh bây giờ đầu tiên mình sẽ mở cho mọi người xem cái tủ lạnh này nhá Đây là cái tủ lạnh à, của Kings à, Tủ lạnh này là dung tích là 75 lít Và đặc biệt một cái á, là loài này á, là dual zone Là hai bên á, các bạn có thể setup một bên á, là một ngăn đông và một bên là một ngăn lạnh đó mà chọn bên nào cũng được chứ không nhất thiết là bên này phải đông hoặc là bên này là phải lạnh nhá hai bên là đều đổi được như nhau và thêm một cái nữa đặc biệt là cái nắp này này có thể mở được từ hai hướng nếu mà các bạn đổi lại nhá đó thì mình mới đổi lại bên này cho mọi người xem này đó thấy chưa thì á tùy vào mỗi xe thì cái đường dây điện của cái hộp này là nằm ở bên này và hệ thống pin của mình nằm ở bên này á thì mình sẽ muốn mở ở đây thì bên này á mình sẽ đổi lại để giống như bên này cho tiền cho mình còn không á thì mình phải quay lại bên kia thì đường dây điện là đi dài hơn đó thì bây giờ á, mình sẽ cho mọi người xem là cái cách đổi cái nắp này như thế nào nhá khá dễ nhưng mà tại vì nó mới á cho nên là hơi cứng thì nhắc lên như vậy ở sau này này là có nó một có một cái lẫy thì mình chỉ việc đẩy thẳng lên thôi nó đi theo cái chiều như thế này này cong lên như vậy là là là ra được đó này giờ thẳng cái là lên đó mọi người thấy hay không bây giờ cho vào thì dễ hơn nhiều cho vào á, thì mình chỉ cần để thẳng như vậy và nó có hai cái chốt này này đó hai bên thì để vào cái khe của nó đấy xong cái slide vào đó khi mà nó thẳng xuống như vậy rồi mọi người slide đẩy mảnh vào là được đó bên này vào rồi nếu mà có hai người á một người giữ một người đẩy thì dễ hơn rồi nó lầy đó dở lên nó cũng dễ thì cái tủ lạnh này á là ở bên này có cái panel để chỉnh nhiệt độ cho cả hai bên nhá là có đánh dấu là à, chỉnh à, bên này là của chỗ nào và bên này của chỗ nào luôn đây là có cái chỗ cắm dây điện thì khi mà mua tủ lạnh này á là người ta cho mình á là hai loại dây để mình mở cho mọi người xem đây một cái á là gắn điện 240V ở nhà nó qua cái à, bộ chuyển đổi này thì ví dụ như á, khi mà các bạn có tiệc ở nhà mà muốn dùng cái thùng này để mà bỏ bia um, party ở ngoài trời thì rất là tiền luôn và cái thùng này rất là nhẹ um, hai người uh, khiêng là vô tư còn đây cái này á là gắn lên trên xe qua cái cổng secret line đây đó nó cũng đơn giản chứ có gì hết á thì khi mà mình gắn cái này vào xong rồi gắn cái này lên trên xe là tủ lạnh chạy xong cái set nhiệt độ à, muốn chỗ nào đông muốn chỗ nào lạnh là xong that's it simple lý do vì sao mà mình chọn cái hàng này mình mua là tại vì á, trong cái clip đợt trước là mình có tạo ra một cái hệ thống điện solar năng lượng mặt trời và cái bình điện thứ hai dành cho xe để đi cắm trại và trong cái project đó mình có nói là mình à, build một cái hệ thống với cái dạng là budget build là tiết kiệm nhất có thể mà phải hợp lý thì mình có để cái link đây mọi người nhớ theo dõi nhá thì à, nguyên cái hệ thống này mình muốn á, là làm một cái hệ thống tiết kiệm tiền nhưng mà vẫn sai được đủ chức năng để cho những bạn mà muốn làm á, có thể xem và tham khảo thêm cho nên cái tủ lạnh này á là hôm mà mình à, đi xem á là giá gốc của nó là 700 nhưng mà hôm mình đi xem á là còn 399 cho nên là tụi mình quyết định là mua cái này về để mà review cho mọi người xem luôn và xem thực sự nó có tốt không thì hôm nay là cái clip um, đập hộp và mình sẽ quay mình lắp ở đặt ở trên xe như thế nào và mình sẽ dùng một thời gian á xem nó có tốt không rồi mình sẽ review thêm cho mọi người nhưng mà Trước khi mua cái này, mình cũng đã coi sơ qua review ở trên mạng thì thấy mọi người sai cái tủ lạnh này á rất là happy luôn. Um, ít người phải mang cái tủ lạnh này quay lại shop để mà um, bảo hành. Cho nên á tôi mình quyết định là với cái giá thành này á mà để mua được một cái tủ lạnh mà 75 lít như thế này á mà còn đua zone nữa rất là khó kiếm không thể nào kiếm được cái nào mà đua zone như thế này ở trên thị trường luôn chỉ có cái hàng King này thôi cái hàng King này á là người ta làm ra để giống như kiểu um, cho mọi người đi camping mua đồ dễ dàng hơn giá thành kiểu hợp lý không phải để nổi mắt chờ những cái tủ lạnh mà 75 lít của những cái thương hiệu lớn á là cái này phải trên hơn 1.000 đồng cỡ khoảng 1.200 1 ba có thể hơn nữa cho nên tụi mình á cũng mong muốn là mua cái tủ lạnh này để dùng để cho mọi người tham khảo thêm là có nên spend tiền ra để mà mua cái tủ lạnh này hay không còn bản thân mình á mình đập hộp ra mình thấy như thế này với cái giá tiền mình bỏ ra mình cảm thấy rất là vui luôn bây giờ mình mở ngăn bên này cho mọi người xem nhá ngăn phía bên này á, là sẽ nhỏ hơn bên kia tại vì có cái chỗ uh, compressor ở đây này đó thì ở trong này có một cái tray kéo lên lúc mà muốn lấy đồ đó. các bạn vẫn có thể để đồ được ở bên này nhá hình như mình để ở đây có một cái đèn LED sao này đó. chắc là vậy thì có thể lúc mở đó đèn sẽ sáng trong này dễ lấy đồ hơn rồi đây là cái panel để mà điều chỉnh nhiệt độ này đó. thiết kế rất là gọn gàng và dễ sử dụng luôn rồi còn bên này là cái ngăn để đồ khác thì mình nghĩ là bên này mình sẽ làm ngăn lạnh còn bên kia là sẽ làm ngăn đóng tại vì à, đồ mà để đóng lạnh thì mình không cần à, nhiều được chưa đó cần lấy đồ sạch ra xong rồi để vào lại Nó rất là dễ dàng luôn đó rất là đơn giản tiếp theo mình sẽ đập hộp cả cái túi này dành cho cái tủ lạnh thì mục đích sử dụng cái túi này á là thứ nhất là chống va đập khi mà các bạn để đồ xung quanh tủ lạnh nhé là nó bảo vệ được đỡ, đỡ bị trầy xước đó thứ hai nữa là trong cái túi này là có cái foil thì giúp cho cái tủ lạnh là giống như cách nhiệt thì sẽ làm lạnh tốt hơn và tiếp theo á là trong cái túi này là có cái lưới ở nơi chỗ compressor á thì à, lúc mà cái, cái à, hơi nóng à, đẩy ra ngoài á sẽ qua cái lưới này thì giúp cho cái tủ lạnh là đỡ bị nóng hơn đó bây giờ á, mình sẽ mở hộp cái túi này cho mọi người xem này thì mình khuyên là nếu mà ai sai tủ lạnh á thì nên mua cái túi này luôn để nó bảo vệ nó vừa mới nữa mà nó vừa giữ lạnh lâu nữa mà giá thành nó cũng để nổi mắc thì mình mua thì mình à, phải hỏi người ta là um, muốn mua tủ lạnh và cái túi này thì sẽ có cái combo đi cùng giá nó sẽ khác là các bạn mua rơi từng món nhá túi này bình thường là bán là 80 đô một cái nhưng mà tại vì mình mua combo cả tủ lạnh cả cả túi này cho nên là thành ra cái túi này chỉ có là 70 đô thôi Và trên giấy có ghi là túi này sẽ được bảo hành 12 tháng nha mọi người Đây Mọi người coi ở trong này đó bây giờ mình sẽ gắn cái túi này vào cái tủ lạnh luôn để cho mọi người xem sau khi gắn thì như thế nào nhá gắn cái túi này vào thì khá dễ thì mình vừa mới ờ, nhờ vợ mình phụ mình một tay để bỏ à, ở dưới xong bây giờ chỉ cần để cái này lên kéo cái dây kéo lại là xong đó. thì làm như thế này lúc mà để trên xe nó sẽ không bị ờ, va đập đợi sửa cái tủ lạnh Bây giờ còn một cái sản phẩm cuối cùng mình muốn quay cho mọi người xem nữa là cái bộ này á là cái bộ uh, fridge tie down kit tại vì cái tủ lạnh này cái handle của mình nó không như mấy cái tủ lạnh khác là có cái cái mà sách ra đó thì có thể dùng dây à, strap để thay từ cái chỗ đó luôn được nhưng mà do tủ lạnh này người ta làm như vậy á để cho nó gọn á thì không có thì phải mua thêm cái bộ này để um, gắn vào để sẽ cứu cái tủ lạnh ở trên xe thì cái bộ mà thay đao kit này á là 20 đồng thì trong này á là có bốn sợi dây strap mình thấy 20 đồng khá rẻ nhá tại vì nếu mà mua bốn sợi dây strap này mua ở Bắc Ninh á là cũng đã mười mấy hai chục đồng rồi á và người ta cho bốn cái bracket này để gắn lên cái nữa là xong rất là dễ dàng luôn gắn hai bên hông này nha mọi người có cái vịt sẵn rồi để tháo cái vịt này ra thì các bạn cần uh, cái uh, loại đầu là star nha mà cái này là T45 là cái bự nhất luôn á Như vậy là xong, bây giờ chỉ cần mang ra xe, uh, gắn dây điện vào xong rồi thay mấy cái này xuống xe là xong chắc chắn là có thể sai được một cái tip nhỏ dành cho mọi người nếu mà ai muốn mua đồ của kính á thì cái giá của người ta để á thì sẽ thường mắc hơn nhưng mà các bạn cố gắng xem và đợi lúc xéo á tại vì người ta ở đó là sale gọi như là cái deal hàng ngày luôn thì mọi người cứ xem xong như mình á mình sẽ screenshot lại để xem cái giá ngày đấy bao nhiêu rồi đợi cái giá mà xuống thấp nhất á thì mình sẽ đi mua chứ mình không không không có mua cái giá lúc mà mắc nhất ví dụ như cái tủ lạnh này của mình thì sau mấy ngày vật lộn với cái hệ thống điện số solar năng lượng mặt trời này của mình á thì bây giờ mình đã hoàn thành xong hệ thống điện mình sai cái này quá mấy ngày rồi bây giờ mới quay lại cho mọi người xem review á để mà biết coi nó có tốt không á thì nó cực kỳ là tốt luôn đầu tiên mình thử cái chế độ economy để xem nó tiết kiệm điện không á thì thường mà mình à, đi về buổi chiều xong mình đầu xe từ đó tới sáng hôm sau mình chạy tiếp á thì qua một đêm á nó tụt cỡ khoảng 6 7 phần trăm đó còn mà mình để cái chế độ maximum á, thì nó cũng chả khác biệt gì khi mà các bạn setup cái maximum á, mà ừ, cái nhiệt độ nó đi xuống ví như không đồ chẳng hạn thì maximum hay là economy á, là giống nhau nó không không tốn bao nhiêu điện thế đó, đó thì quá đêm á cỡ khoảng 6 tới 7 phần trăm có khi tới 8 phần trăm tùy ngay tùy cái nhiệt độ mà ngoài trời á đó bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem ở trong này này hiện tại nhiệt độ mình đang set á là một bên không độ còn một bên là 0.1 để coi cái nước ở trong á là khác biệt như thế nào đó thì không độ á ở đây là phía bên này còn bên này á âm một á là phía bên này rồi bây giờ mình mở ra cho mọi người xem ở trong này nhá đó, trong này thì mình có thử để chocolate này Rồi đồ uống này Đó Cầm cái chai là lạnh Mình thử uống cái này á So với um, nước trong tủ lạnh á Là ở đây uống đà hơn Tại vì đúng cái nhiệt độ mà mình setup á Trong tủ lạnh ở trong nhà á Là nhiệt độ nó không xuống cửa này đâu Đó Rồi bên này nhá Đây Bên này vậy tại hiện tại á, là mình để thử cho nên mình để nước thiệt đầy thế còn bình thường mà đi cắm trại á, là một bên mình sẽ để nước còn một bên mình sẽ để đồ ăn đó thì cái chai nước cầm vào cái là lạnh ngắt luôn mình thấy từ ngày có tủ lạnh này á rất là tiền luôn trời mà nắng nóng á đi ra xe chỉ cần giờ cái tủ lạnh này lên thôi đó là có nước mát quá đã luôn chứ nước mà để trong xe á, nó nóng lắm đó mà nếu mà như cái tính của mình mà chạy đi mua nước á thì mình cũng khá lười thay vì ở trong xe rồi á, sẵn rồi á, thì đi ra lấy uống rất là thoải mái đó thì à, giá thành của, của cái tủ lạnh này á nó cũng không để nổi các bạn đời sale mua thì giá nó rất là hợp lý luôn và mình không biết là cái tủ lạnh này sai trong vòng khoảng hai ba năm á thì nó có bền không nhưng mà trước mắt á với cái lượng à, nó tiêu thụ điện này nó đáng bao nhiêu này một cái bình điện của mình là dư xăng để mà mà sai luôn mình thử đầu cái xe này ở đây khoảng một tuần rồi xe nó nổ máy luôn cho cái tù lạnh này chạy theo cái kiểu là maximum luôn á đó. đó mà nó tụt cỡ khoảng 10 phần trăm xong cái bữa ngày là sạc xong cái qua đêm là tụt 10 phần trăm lại là nếu mà mình đi camping á mà mình sai thêm mấy cái um, đèn chiếu sáng này nó nữa thì mình nghĩ là cái hệ thống điện này của mình á chắc mình ở trong chỗ cắm trại một tuần chắc nó cũng không hết cả cái bình điện của mình quá thì cảm thấy nó rất là tiền luôn tại vì là bây giờ mình đi á mình sẽ mang rất là ít đồ hạn chế hơn là lúc trước nữa tại vì những cái đồ điện đèn chiếu sáng này nó là nó ở trong xe rồi mình cần phải cầm những cái cục pin mà mà cái ta nhiều nữa hoặc là những cái cục pin đi quát cho cái cưa của mình nhiều nữa là nó hạn chế cái ký lô rất là nhiều và giúp cho mình á, đi cắm trại á mình phải đỡ bưng vác nhiều đó giống cái cưa mình chỉ cần cầm hai cục pin thôi rồi cầm được cái sạc nữa vào trong xe là khi mà sai một cục này hết mình ngắm vô mình sạc được liền rồi có cục thứ hai tại vì hai cục là dư xăng này một lần mình cưa mình không không cưa hết hai cục được thì có một cục sạc một cục sai là thoải mái rồi đó rồi còn ví dụ như đèn chiếu sáng á bây giờ thay vì lúc được phải mang cái pin theo thì mình sai được cái đèn bây giờ chỉ cần mang cái đèn đi thôi cắm thẳng vào đây Bởi là mình mới làm nhiều cái hệ thống mà USB là vì như vậy đó rồi ai muốn sạc cái gì thì có thể sạc vào đây nữa nó rất là tiện luôn đấy thì mình um, cảm thấy rất là ưng ý về cái hệ thống uh, tủ lạnh này rồi cái cùng với cái hệ thống điện này của mình về cái compressor của cái tủ lạnh này á là khi mình chạy thử vài ngày á thì mình thấy là nó cũng bình thường thôi chứ không phải là nó, nó, nó tạo ra cái tiếng để gây cho các bạn cảm giác khó chịu khi ở trên xe đó với là cái vỏ bọc này này là mình thấy rất là tốt cực kỳ recommend cho các bạn nếu mà các bạn sai tủ lạnh luôn thì mình dùng cái súng mà để đo nhiệt độ á thì nhiệt độ cái vỏ này này khi mà không có cái à, bảo vệ này với cái có cái bảo vệ này là nó khác nhau khoảng bốn năm độ luôn đó thì việc mà sai cái này á nó giúp cho cái tủ lạnh á nó giữ được nhiệt độ lạnh thì tủ lạnh nó sẽ không phải hoạt động hoài đó vừa giúp cho cái compressor mà vừa giúp cho cái pin á nó đỡ bị tiêu hao năng lượng nữa nó cực kỳ tốt luôn cho nên là cực kỳ recommend mọi người sai cái vỏ bảo vệ này nhá đấy rồi có đồ gì mà va đập á thì nó bị xước ở ngoài này thôi chứ không không bị xước vô cái tủ lạnh thì lúc mà các bạn muốn upgrade muốn bán á thì cũng dễ nữa đó nó giữ được cái giá trị mình xin tổng kết cái video review cái tủ lạnh này của mình ở đây thì mọi người à, xem video nếu mà có câu hỏi gì thì nhớ thả ở dưới bình luận để mình à, xem và mình trả lời cho mọi người nhá cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của tụi mình tụi mình là YNK Adventure xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo tạm biệt mọi người